Máy bay Su-22 là loại máy bay do Liên Xô sản xuất và được trang bị cho không quân Việt Nam. Đây là loại khí tài chủ lực của không quân Việt Nam, được biên chế làm nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ không phận và hải phận của đất nước. Hiện tại cả ba sư đoàn không quân 370, 371 và 372 đều được biên chế máy bay Su-22. Chiếc máy bay bị rơi có số hiệu 5873 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân do Đại úy Phi công cấp 3 Trần Ngọc Duy điều khiển, cất cánh chuyến bay thứ nhất, bài bay huấn luyện số 206, trang tiền phong.vn cho biết thêm. Hình ảnh bài viết trên trang báo tiền phong.vn. Theo thông tin được cung cấp trong bài báo của vnexpress.net hôm 31 tháng 1, Su-22 được đưa vào phục vụ từ những năm 1970 và Việt Nam bắt đầu nhận Su-22M trên UM vào năm 1979. Đây là chiến đấu cơ đầu tiên của không quân Việt Nam bay ra tuần tiểu, trường sa và thêm lục địa phía nam của Tổ quốc. Trung đoàn 921 còn gọi là đoàn không quân sao đỏ thành lập ngày 3 tháng 2 năm 1964 đây là trung đoàn không quân tiêm kích đầu tiên thuộc Sư đoàn 371, Sư đoàn không quân chiến đấu đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trước đây, trung đoàn 921 đóng ở Hà Nội từ cuối năm 2018 chuyển lên Yên Bái. Hiện trung đoàn đã được trang bị 100% máy bay su, có khả năng mang nhiều loại vũ khí và bán kính tác chiến rộng. Tờ vnexpress.net cho biết thêm. Trong khi đó, một bài đăng trên trang Facebook AFA với tiêu đề chiếc mũ bay của phi công Su-22 bị vỡ kính, không có dấu hiệu bị cháy vào hôm 4 tháng 2 cho biết. Ít nhất hai người đứng quan sát và quay video hạ cánh của Su-22 từ ngoài hàng rào sân bay. Tuy nhiên, đoạn clip ngắn được chính một số người thân của phi công này chia sẻ trên Facebook cá nhân cho thấy khoảnh khắc cuối cùng của chiếc máy bay này. Hình ảnh bài đăng trên trang Facebook của đài AFA. Theo đó, ít nhất hai người đứng quan sát và quay video cảnh hạ cánh của Su-22 từ ngoài hàng rào sân bay. Tuy nhiên, khi máy bay chiến đấu xuất hiện và chuẩn bị hạ cánh, thì đột ngột trao nghiêng, ở buồng lái xuất hiện một ánh lửa, đẩy một vật thể ra xa hướng lên trên, dường như cho thấy ghế bay đã được phóng ra, nhưng không nhìn thấy dù được bung. Chiếc máy bay đâm sầm xuống đường băng, ngay sau đó và phát nổ tạo thành một cột lửa và khói đen khổng lồ, bài viết cho biết thêm. Bài đăng của AFA cũng nhận được nhiều bình luận liên quan đến sự cố này. Trong số đó có một Facebooker có tên là Lâm Viên đã nhận định hôm bữa đoán y chang, phi công cố bung dù nhưng dù không hoạt động. Xem trong clip quay được khi máy bay rơi, phi công đã phóng ghế theo hướng nghiêng của máy bay. Theo hướng nghiêng này thì ghế vẫn phóng được và dù vẫn buông bình thường, chứng tỏ hệ thống dù đã bị hỏng, phi công mất mạng oan. Vụ việc máy bay quân sự Su-22 bị rơi khi đang thực hiện huấn luyện không phải là mới xảy ra và cũng không phải là duy nhất. Điều này càng khiến dư luận bức xúc và đặt ra câu hỏi về nhiều khía cạnh kỹ thuật, công tác bảo dưỡng, vận hành cũng như mức độ hiệu quả chiến đấu và sự an toàn của loại máy bay do Nga cung cấp này. Hình ảnh bình luận dưới bài viết trên trang Facebook của Đài Á Châu Tự Do. Trước đó, vào ngày 23 tháng 4 năm 2019, trong quá trình bay huấn luyện, một chiếc Su-22 rơi tại Yên Bái nhưng may mắn thay phi công đã kịp nhảy dù trước khi lao xuống đất. Vào tháng 7 năm 2018, hai phi công đã tử vong tại Nghệ An trong một tai nạn rơi máy bay chiến đấu Sukhoi Su-22 do Nga sản xuất. Báo Tiền Phong Online cho biết thêm vào ngày 31 tháng 1, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo quân chủng phòng không không quân và cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, cùng với cơ quan chức năng và cấp ủy chính quyền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 Lô xe thứ hai sẽ được chuyển đến Mỹ vào quý 2 năm 2023. Thông báo của VinFast cho biết nhưng không nêu rõ số lượng xe của lô này. Đây là lần thứ hai VinFast phải thay đổi kế hoạch giao xe so với dự kiến ban đầu vào tháng 12 năm 2022. VinFast đã lùi kế hoạch một lần và dự kiến sẽ giao xe vào tháng 1 năm 2023 để làm các thủ tục với các ngân hàng, để khách hàng có thể tiếp cận các khoản vay, theo Bloomberg loan tin vào đầu tháng 1 năm 2023. Hình ảnh một tờ báo trong nước thông tin VinFast sẽ giao xe điện cho khách hàng Mỹ vào tháng 1 năm 2023. VinFast bắt đầu xuất khẩu 999 chiếc xe điện đầu tiên vào cuối tháng 11 năm 2022 với một buổi lễ xuất khẩu hoành tráng tại một cảng biển ở Hải Phòng. Công ty này đã thực hiện một kế hoạch quảng cáo rất rầm rộ với những khoản chi phí vô cùng đắt đỏ cho xe VF8 và VF9 nhằm mục tiêu giao những lô hàng đầu tiên đến khách hàng Mỹ vào cuối tháng 12 năm 2022. Nhưng dường như kế hoạch này đã thất bại với quá nhiều vụ bóc phốt từ các cây viết review ô tô tại Mỹ, những người đã được VinFast mời thử nghiệm xe. Và cho đến nay, VinFast vẫn chưa giao được một chiếc xe nào cho các khách hàng ở Mỹ. Tuần trước, VinFast đã công bố các chương trình khuyến mãi giá mới cho thị trường Mỹ nhằm tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Theo đó, VinFast hôm 28 tháng 1 công bố giảm giá cho các mẫu xe điện VF8 tại Mỹ. Giá bán mới sẽ từ 49.000 USD cho phiên bản Eco City, từ 56.000 USD cho phiên bản Plus City. Giá bán trước đó của hai phiên bản này lần lượt là 55.500 USD và 62.500 USD. Thông tin này được đưa ra sau khi hãng xe điện nổi tiếng của Mỹ là Tesla công bố mức giảm giá cao nhất đến 20% đối với một số mẫu xe điện phổ biến trên thị trường nước này. Hình ảnh VinFast cắt giảm giá xe điện ở thị trường Mỹ. Đại diện của VinFast cho biết hãng tung ra đợt khuyến mãi mới để bảo vệ thế cạnh tranh của hãng khi các hãng khác cắt giảm giá. Theo VinFast, tính đến tháng 12 năm ngoái, hãng này đã nhận được 55.000 đơn đặt hàng xe điện, trong số đó 12.000 xe là từ thị trường Mỹ. Trong tháng 12, hãng đã giao 4.000 xe điện cho khách hàng thị trường trong nước. AFA hôm 3 tháng 2 cho biết VinFast hiện cũng đang gặp phải các phản hồi tiêu cực về xe từ những người có ảnh hưởng trong ngành ô tô tại Mỹ. Điều này cũng có tác động nhất định đến những khách hàng của hãng trên trang web cộng đồng VinFast và một số diễn đàn ô tô khác. Đã xuất hiện những bình luận bày tỏ sự lo ngại về chất lượng của xe VinFast. Thậm chí có một số bình luận trên các diễn đàn này nói rằng họ đang tìm cách bỏ đơn đặt hàng với hãng. Hình ảnh VinFast hoãn giao xe VF8 tại Mỹ đến cuối tháng 2. Bình luận bên dưới một bài viết trên trang VOA ngày 3 tháng 2, Nick Chu Dakao viết Phần mềm hay phần cứng gì mà đợi mấy tháng thì cũng thành phần nhão. Tưởng thị trường Mỹ dễ ăn gian như Việt Nam, nhưng qua đây bị tố cáo tới tấp là xe dởm, nên bây giờ làm sao mà dám giao xe. Còn lâu VinFast mới dám giao xe vào giữa tháng 2. Theo tôi tính thì đến tháng 6 này VinFast mới giao xe, nhưng là giao xe để đẩy chứ không phải để chạy. Nick John Nguyễn EA bình luận bằng tiếng Anh nặng nề hơn, tạm dịch. CEO học theo đường lối cộng sản, cố gắng lừa đảo thị trường tư bản. Nó không đơn giản như VinFast nghĩ, đó không phải là cách trung thực để làm kinh doanh. Tôi là một người Việt Nam mà cảm thấy rất tệ cho những gì họ đã nói và những gì họ đã làm, mâu thuẫn. Như vậy đến lúc này đã có thể kết luận VinFast và Phạm Nhật Vượng đã hoàn toàn thất bại trong kế hoạch tiến vào thị trường Mỹ. Nguyên nhân của sự thất bại này rất đơn giản,